안녕하세요 được chưa được chưa <coughs> hello mọi người hello mọi người đây đây đây đây đây nãy mình uh, mất mất mic xin chào mọi người nha hello tấn duy hello minh chiến hello duy khanh hello phúc lộc <laughs> tú đần là hello trương anh đèn nhá like trễ thế à có trễ đâu mọi người em tú like sáng một chút thôi hello cậu cả em chào anh sâm nhá em chào anh tuấn nhá hello việt hoàng hello Tuấn duy nói chung là chào mọi người nhé chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nhé hôm nay làm à, ạc chính tí anh em ạ không thật ra là ạc này ạc phụ nhưng mà cũng một k năm rồi vào đánh một chút đi <clears throat> đợi tí nhá vào trong mình chỉnh lại cái màn hình cái cái màn hình của mình nó đang gọi là cửa sổ ấy nãy mình đánh một trận nó đang cửa sổ ấy để vào trong mình chỉnh lại cái ui lobby này hơi bị ngon đấy nhá <clears throat> hello zin tưởng anh tú lại sủi à có đâu anh tú lại đấy nhưng mà anh tú lại tầm à, hai đến ba game thôi chung nỗi nhớ đông đầy làm trận lulu ba dây chuyền đi em tú ở à? ừ cái meta lulu ba dây chuyền đấy thì nói chung là mình nghĩ là đánh cũng được nhưng mà gặp một cái cc vào đầu ấy thì nó hơi khó nếu mà kiểu cái bài đấy mà ra được cái lõi tiên tộc bảo hộ ấy thì ngon anh em ạ còn không thì kiểu người ta kêu con bò hay bờ bram vào đấy nữa thì ui với cả mình nghĩ là <tsk> mạnh thì cũng tùy trường hợp thôi như kiểu là đánh với những cái bài phép chẳng hạn còn ờ, gặp mấy nhà đam thì nó vẫn bắn nó chết à <clears throat> nói chung là cũng tùy chơi thì chơi được nhưng mà mình nghĩ là tùy trường hợp không phải là cứ cứ chơi là mạnh đâu <clears throat> hu hu à hello binky vào vào đây bú điểm luôn mà ngon đấy hay đấy biết cách bú điểm đấy chào em đi không em hắc bay kênh đấy á nữa nữa nữa nữa không nhờ mình lên like đánh đần lắm anh em nào muốn bú điểm á cứ vào đây mình dìu cho mình dìu cho một chút một đoạn dìu cho một đoạn hello em tú vừa ngủ dậy là em tú là vừa like à, em chào anh huy nhá chào ông cháu nhé hello huỳnh long không hiểu sao lúc em chơi hạt thì khó lên kim cương còn lúc chơi vu vơi lại lên là ừ đúng rồi kiểu lúc mình chơi hạt ấy thì nó không ra bài với cả mình luôn đặt một cái áp lực ấy gọi là phải lên danh các thứ ấy thì nó khó hơn còn bình thường mình chơi kiểu vui vui ấy thì mình kiểu không không quan trọng điểm hay là không quan trọng cái cái top ấy mình chơi làm sao nó vui được thì bài nó lại tự ra xong rồi nó lại vào cái thế đẹp ấy thì lại chơi được thôi em cảm ơn anh uh, sâm nhá Lulu bị nép dây chuyền không cộng dồn rồi em à. Ủa vậy hả? Chắc là em chưa đọc bản cập nhật á. Nhưng mà bị nép rồi à? Ok anh Sam ơi. Để tí mình chỉnh lại cái màn hình đã anh em ạ. À. Nếu lỡ mai đây vô tình thấy làm cái cung đi làm cái cung bây giờ chơi cho dễ làm cái cung thì chơi được nhiều bài hơn hello quyền linh nhá em một cú trượt dài rồi à sao đấy hôm qua mới thấy minh kia top bốn top ba gì mà sao đấy lần đầu xem idol à lại lần đầu hello minh phú phú em giải cứu heo velo thành công rồi 10 game on top 9 game á ác mà ác mà ui trứng ba ra ngoài đánh máy bay này à kiểu đầu game gọi là sách ấn luôn á chơi luôn cho nó chiến anh em ạ chứ mấy cái trứng mà hai mươi mấy dao á nhiều khi bài bài kiểu rách rách rách á có đép nổi đâu cho người ta quả trứng gọi là bé bé đi cho người ta nở cái ít nhất còn xài cái sách ấn á nó còn ngon anh em ơi chờ từ bữa giờ không thấy em tú overnight à chắc là tối nay anh thắng ơi tối nay thứ bảy nè tối nay đúng là thích hợp cho overnight luôn á thật kể cả sinh viên hay là cái gì cũng vậy kiểu chủ nhật á mọi người được nghỉ ngơi ấy thì nó ok hơn đúng không hợp lý không <clears throat> em chào anh bill không điện lên 200 luôn là ghê vậy duy khanh ngày đầu bạn em lên được 300 điểm không giờ toàn đánh ạc phụ không dám đánh ạc chính nữa à? sao vậy vào cầu thì cứ đánh thôi uh, ozin ơi <clears throat> với cả em đánh hay mà sợ gì <clears throat> hello vt đầu bờ gì đấy hello sân phạm nhá suy năm mi à em à, suy không hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này là chắn tầm xa với cả ba trang bị à mình nghĩ là lấy trang bị đi là chắn tầm xa thì đánh truy nó hơi khó anh em ạ ba trang bị đi u uh, cung xanh này uh, hay là đánh ta lông nhở cuồng đao này cuồng đao cung xanh cũng được cái chứ đánh cái gì nhở cuồng đao cung xanh là đánh cái gì nhở cv à anh em à được nhở từ từ đã chắc là cứ phải làm cung xanh đã cảm ơn phép hồng đức nhá cả team đi tiếp không anh à, à còn hai ngày nữa hồng đức ạ à. nên là hết hôm nay với ngày mai biết được nhá nhưng mà hiện tại chắc là có gipmi với cả anh so chắc là chắc cốt đi tiếp rồi còn anh sẽ like thì nói chung là cũng điểm cao nhưng mà cơ hội chảy chân vẫn là có nhá tú rủ chè ao top chưa à? chưa mọi người ơi em thích cái trứng ba nhất nó đánh sướng à kiểu đánh win đầu game thì nó ngon mà em tú chào anh bill rồi mà anh tú nữa anh bill ờ, đòn em tú nữa ai đang top một giải thế à bên bảng của mình thì anh nghĩa mọi người ạ ừ, quyền năng con này hay làm trận stream được ấy nhở hay á hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này mình cứ dùng cái ấn này đã nhanh anh em nhá xem nó ra gì đã thanh lịch máy móc đột biến cả sát thủ à sát thủ đánh ta lông được còn thanh lịch thì đánh đỡ vần đỡ vần thật ra là chơi cũng được đột biến thì hơi cùi anh em ạ máy móc à máy móc thì có ngon không máy móc mình nghĩ không ngon đâu đột biến hoặc là thanh lịch thôi thanh lịch bây giờ chưa xài được ngay nhỉ anh em nhở ê từ từ nhá cái lõi này trông hơi phèn phèn một chút đấy anh em ạ thật sự tại sao lại có một cái lõi phèn như vậy được <clears throat> nếu mà thanh lịch thì mình lắp luôn cùng đao với cả ấy đi mà đép bàn tay đây tí làm cái diệt nữa anh em ạ à mình lắp cái này mà điên à lỡ lỡ mai đây vô tình thấy được nhau hay để cho tôi mình đang muốn úp cấp quá mọi người ạ úp cấp thì không cho đấu sĩ được không thôi kệ đi úp cấp đã úp cấp đã em tú đi tiếp không em tú chưa biết mà em tú chưa biết mà mọi người sủi chim là nhanh nghe có đâu nay nhìn quả đầu em tú như rau ngô á hồi sáng thì em tú đi đường ấy gọi là không đội nón một chút nên thành ra là tóc nó hơi hơi gọi là bù xù một chút kiểu tóc nó bụi bụi ấy anh em ạ <laughs> bụi bụi à ê từ từ nhá mình úp cúp xong rồi mình chả con gì cho ngon ngon vào được vậy phế vậy phế vậy anh em tướng của mình phế đấy, cũng chưa đủ ba thanh lịch nữa cơ tướng mình đúng cùi luôn á hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi úp cấp quả này chết cơm rồi chết cơm rồi không được rồi không ổn rồi đại vương ơi không ổn rồi đại vương ơi úp cấp quả này chết cơm rồi ui nhà này ngon chưa <clears throat> nhà này nhà mày tái chế à ui chín luôn này nhà này kinh nhá nhà này siêu mạnh luôn á may quá mình gặp hai nhà yếu anh em ạ cảm giác lobby cuối mùa ấy nhở mạnh mạnh hơn á nhà này ba ngoại binh sớm này có nico đồ renta binh luôn <clears throat> trận này mình đánh đờ vần thôi một trận hai trận <clears throat> em tú không trả lời luôn ở à, đâu đâu trả lời gì đấy vân thiên ơi <clears throat> trả lời gì đấy lại mõm không có kêu vần ai à không tối nay đi tối nay đi tối nay đi đánh giá máy móc ngon gấp mấy lần nhỉ em tú máy móc ngon hơn gấp mấy lần hả sao lại ngon hơn gấp mấy lần nữa anh biêu máy móc tầm này ngon hơn à hay là tầm uh, late game ngon hơn vậy từ từ nhá tướng nó bị kiểu sida anh em ạ thật không ổn rồi đại vương ơi tướng của mình kiểu nó không ra được một cái gì nó ngon ngon á quả đấy em tính lấy ngoại binh á nhưng mà nó ra một cái ấn xấu quá thành ra là em bị phế luôn anh view ạ tí nếu mình có go, tí mình có go wick nữa thì mình kẹp được uh, hóa kỹ cũng khá là ok còn không thì mình kẹp thêm một con ấy nữa thì chắc là mình bán tạm con này đi hai cassadin là thôi bỏ cassadin đi mình nghĩ là bài mình chả win trick được đâu thành ra là đánh cái eco tiền đi ê tính ra là gặp ba nhà yếu rồi này nhưng mà nhà này có con uh, cookie hai chắc là mình thua anh em ạ ăn tiến công mà nhà này cookie hai mình thua vậy chặt mình có đấu sĩ thì mình win được ấy chứ đùa đâu nhưng mà mình không có đấu sĩ ê con này gần chết à nhưng mà thua à a xì ba tưởng giết được con kia nữa thì đẹp cố lên chậm ra em tú gimmy chè ba người trẻ tuổi của gf đang có phong độ hủy diệt toàn chín chín mười à có đâu gimmy dạo này đánh hơi bị kinh đấy hôm qua hai top một đấy anh em ạ đừng có mà đùa lạnh thế này mà không mặc áo vàng à nữa nữa áo vàng nữa đột biến gì à đột biến ờ, đột biến uh, siêu công nghệ ấy ơi siêu công nghệ ozin ui xẻng ngon đấy ba xẻng luôn à nhờ mình cao quá nhở ba cái xẻng lận anh em ạ lấy xẻng thì mình có thể biến thách đấu hoặc là biến ấy cũng được cũng khá là ok biến thanh lịch luôn này ê biến thanh lịch ok luôn đấy chứ mình xin xẻng nghe s mày hồi lại kiếm lại, ê xẻng ngon cực kỳ luôn á trận này mà lấy được xẻng thì binh á nhà này chưa có đồ mà không lấy đi nhờ không lấy cung đi nhưng mà hình như là hết cung rồi hết cung rồi anh em ạ máy móc giúp cả tim khỏe khỏe ý em tú mà giờ lại dùng được luôn là hợp lý anh bill ơi vậy lỗi em tú vậy Ô, em tú đẹp nhá em tú không có tham vọng gì hết rồi em tú không có một cái gì gọi là em tú không có một cái gì gọi là ấy luôn á lặp luôn diệt đi anh em ạ trước sau thì cũng cần thôi ba đồ đỡ vần có rồi nhá thì nói chung là đánh phọc đỡ vần như vậy tím mà tôi không ra thì em tú đi thôi anh bill nhở còn nếu mà ra được thì khỏe nhưng mà chắc là không khỏe lắm đâu tạm tạm đâu nhà này giáp chết luôn <laughs> hai chấm năm nhà máy tái chế giáp chết ba ngoại binh cái game này bây giờ nó kiểu nó bị làm mạnh quá rồi ấy thành ra là tím nó về lết đó đầu game người ta đã như vậy rồi thì về lết như thế nào nữa trời không phải giờ còn ba ngoại binh nữa cơ ui trời thì nó về về lết hơi bị mạnh ấy nha chơi ta lông đi anh á ta lông thì mình lắp đồ này chắc là không chơi được anh em ạ lè bốn năm chết luôn mà bằng một cái lõi kim cương luôn mà gip me trở lại à gip me hay á ba ngoại binh nè mình có ba ngoại binh nhá từ từ nhá lo được đấy anh em ơi vậy thì mình tích tiền thôi mình tích tiền thôi tích tiền thôi nếu trái tim ta chung nỗi nhớ động đầy làm một chút ngoại binh nhá em tú chấp lõi đầu đánh nhau rồi lấy máy móc về lết coi như bù được một lõi luyện cung ý à hợp lý anh bill ơi lỗi em tú vậy lần sau em tú rút kinh nghiệm nhá ok anh bill ơi ấy da cái tay mình nó bị chậm chậm ấy nhở ấy da Gimmy tìm lại chính mình à, ừ Gimmy kiểu đánh giải tập trung ấy nha bạn kiểu không bị mắc lỗi còn bình thường nhiều khi đánh à, đánh ọp hay là kẻ gì cũng vậy kiểu lâu lâu nó hay bị lỗi một chút ấy, thì nó hơi hơi hơi cùi hơn nhà này mình thua năm con là đau nhở có mấy cái tái chế đầu game nhiều siêu anh em ạ không làm được gì luôn á hay à đập được một con không cố lên uy lao uy lao mới được búp hay tiền đi xo nhưng mà chắc là mình ấy một chút đi làm một chút ngoại binh nhá hello dada hello hải đăng hello tế hanh nhá Rary cũng được à. Ừ, nói chung là Rary cũng được nhưng mà Rary cầm đồ này nó không tín bằng đỡ vần á. Tại vì mình setup đồ đỡ vần á, zone đỡ vần nó dễ hơn anh em ạ. Rary thì hơi khó. Nhưng mà cái setup đã, cái setup đã. Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Em sắp đi rồi anh Tú ơi á, em đi đâu đấy? Em đi thi à? Em đi thi đúng không? máy móc nó đang tăng tăng độ đánh với nâng cấp cái gì đấy anh nhá máy móc nó tăng độ đánh với nâng cấp cái gì á tức là sau mà một lõi nè máy móc tức là đâu rồi mình nói chung là sau cứ càng nhiều lõi công nghệ thì nó càng tăng tốc độ đánh nhá nói chung là mỗi đoạn nó tăng một một lần mình là con chin rất là mình bán anh em ạ tại vì mình không đánh chin á ờ bán lucian đi nước mắt là tim băng à nước mắt tí chắc là mình làm dây chuyền hoặc là làm à, một cái à, chắc là dây chuyền thôi anh em ạ tại vì bài này không có nào cầm tim băng ngon á top một một lít đã à? ok anh phạm huy ơi ozimela chuyên tán chuyên chuyên toán tam kỳ á con nào ngon hơn nhở con heo này thì hai mươi trên tám mươi mình nghĩ là con deadside ngon hơn á lại chơi đờ raven à hóa ra là anh tú thích ao top à nữa nữa nữa anh tú chơi thích này ao top anh tú cút đây là kỳ chơi đờ raven một tí thì sao cho em tú trên một tí thôi ê con chuột này nó bị cùi cùi anh em ạ chắc nếu mà được vào bán kết mình phải mua con chuột mới á con chuột này nó bị xì đao quá giờ mình lấy được cái xẻng nữa thì mình biến cái thanh lịch nữa là đẹp này kiểu tí nữa mình đánh bằng bảy thanh lịch ấy cũng khá là ok bà em tú thật ra là xo á tại vì con chim của em tú nhiều khi gặp mấy nhà không có đam ấy nó nó nó không kiểu bị phâu focus đấy thì nó chặt được còn nếu mà kiểu nó bị gặp mấy con focus á dồn đam á thì mình thua nhà này mặc dù là trâu nè nhưng mà nó không có đam anh em ạ con chim của mình kiểu chém thoải mái á xo rồi ấy da ui con chim điên nhỉ con chim điên con chim con chim điên nhưng mà kiểu lobby này mạnh lắm thành ra là mình không dám bỏ tướng hay gì đâu cảm ơn nguyên bảo nhiều nhá nhiều tí đi anh à một tí thôi một tí thôi cái bài đỡ vần mình dồn ít khi ra lắm hai tiền à hai tiền thì nó hơi phèn nhưng mà <tsk> hơi phế nhá thôi mình cứ lên tướng à mình cứ lên cấp đép một chút thôi đép một chút nhá còn khi nào vào bán kết thì không nói à <laughs> ê loại luôn thì sao nhờ đi quân sự anh tú ơi thi xong rồi má à, à. giải nhất được bao nhiêu thế em tú á giải nhất hình như là được đâu đó tám củ anh sâm ạ được tám củ còn giải nói chung là vào chung kết là hình như là được năm xị rồi còn giải à, giải chung kết là được tám củ nhá anh anh anh à quên giải nhất là được tám củ nhá anh uh, sâm ơi chín mươi tiền mới lên được ao xin ba à con áo xin mười tiền ở mũ bảy hả ồ chín mươi tiền rồi đó em thấy leona mà chơi thanh lịch là nó trâu hơn là chơi mấy bài khác á ờ tất nhiên rồi <laughs> thế rồi cứ thế rồi nó con leona thanh lịch thì nó được tăng máu với cả tăng à, tăng tăng phép thì nó tạo cái khiên á nó nhiều siêu hơn thì bây giờ nó mạnh hơn chơi bình thường là đúng rồi ông này chôn em tú rồi <laughs> chôn em tú đúng không cái ông à, ông phúc lộc này phúc lộc thọ này ừ. nhiều tí đi anh à cảm ơn nguyên bảo nhiều tí trái tim thách đấu với cả ba tướng à ê mình lấy trái tim thách đấu thì nói chung là cũng ok còn cái này thì ra được đỡ vần thì ngon nhưng mà nếu mà không ra đỡ vần thì sao trang bị thì nó cũng hên xui á mình muốn ở đây có một sự chắc chắn nhá mình muốn một sự chắc chắn một tí đi thật sự á mình muốn một sự chắc chắn á ok mình muốn sự chắc chắn nhá ba thách đấu à bốn thách đấu đê thì anh bốn thách đấu đê chứ bây giờ mà lấy mấy kia nó hên xui lắm anh em ơi nếu mà mình có nhà máy tái chế thì mình lấy cái trang bị được còn không thì lấy cái ba từ bốn tiền ấy ra được đỡ vần thì ngon còn không thì tí nữa kiểu chấp một cái lõi bạc ấy nó cũng hơi mặc dù nó cũng không sao cả nhưng mà <tsk> ví dụ nó ra cho mình mấy con renanta xong rồi mấy con như kiểu là gì gì nhở renanta xong rồi uh, <tsk> seraphine á mình không xài được thì nó hơi phế nên là thôi mình cứ lấy thách đấu đi tí mình đánh bốn thách đấu cũng được mình kẹp thêm con cai xa nữa nhá kẹp thêm con cai xà nữa là đẹp nếu mà ra em chào anh tí nhá nếu mà nếu chứ anh hiền ơi có ai bên gf bị loại chưa anh à hiện tại thì chưa nhá nhưng mà giống mình đi lắm <laughs> giống xuân này vt không về lắm anh em ạ chín năm mê chạy đi em ơi xoay đi xoay ui xoay vào trong à không biết xoay ra ngoài à chín năm mê này có thực sự là khôn không vậy nó xoay ra ngoài là nó không bị ăn đam rồi nhưng mà chắc là mình đép vào con cookie nữa thì đẹp một con cookie đi xin một con cookie đi uy lao ui không được à đừng có né nhá anh dài ok mình thua cũng được mà thua cũng được nhá mình lấy một chút tiền thôi một chút tiền anh em ạ xuống trước đi ui không được lấy trước đâu rồi mấy nhà kia kiểu có cái xẻng ấy nhiều khi tơ này có xẻng ấy đờ đây vần cầm giáp và lấy được nhá nhiều khi tí mình làm một cái giáp gai cũng ok này cho vũ xin đỡ vần nè hello anh à hello thành tài nhá hello 170 người đang xem nhá chúc 170 người một à, ngày mới thật là nhiều à, niềm vui nhá một ngày cuối của tuần đi mất rồi mất đồ rồi vậy thì mình lấy đồ ấy vậy mấy cái đai máu đi anh em ạ tí nữa nhiều khi mình làm bút bẫy hoặc là mình làm một cái gọi là quỷ thư hoặc là dây chuyền nhá nói chung là bây giờ mình đang thiếu đồ thủ thôi và đấy lấy được đỡ vần thì đẹp hơn tại vì tí nữa mình dôi nó dễ nhà này lấy đỡ vần về á không lấy blue à ông này không lấy blue à chắc là hết nước mắt rồi hay sao ấy mình cũng không để ý nữa iz này iz tiến công vào quậy quậy một tí đi nhở mình cứ đợi đến 4.2 là mình nổ nhá. Bây giờ mà 4.2 mình thua được thông ba round nữa là được cái hũ bốn à. Nhiều khi rùa rùa ra được một mảnh đồ cũng khá là ngon. Với cả cơ bản là mình còn nhiều máu á, mình đép được anh em ạ. Mình không có sợ. Chắc chắn ở đây là chắc chắn ao top á. Chắc chắn ao top. Thật. Naki bị khùng mà Naki. <laughs> từ từ nhá nhà này hơi ghê nhở nhà này giống mình thu nguyên nhà lắm nhưng mà được cái là họ có năm chết thôi thì cũng đỡ anh em ạ chết rồi quay vào đây thì không chặt được rồi phải quay vào con uh, thì nhiều khi nó chặt được một ném ui một luôn đâm chết được con này không nhà này đừng bắt leona ba nhá tí cho mình leona với năm chết à sáu mươi tám máu thua hai đau nữa có ổn không vậy em tú đấm con vợ chè hơi đau hơi đau đấy á có đấm đâu mọi người chè đánh đánh giải còn ôm hũ à thì nói chung là chè đánh kiểu ôn in ấy mình nghĩ là đánh như vậy nếu mà nổ được ấy thì chắc chắn là top cao rồi nhưng mà nhưng mà mình đánh giá nhá mỗi lần mà đánh lobby giải kiểu người ta đánh đều vội hết á kiểu ai cũng đánh vội luôn á thành ra là để mà gọi là để mà gọi là nổ được hũ ấy thì cũng phải cần cần bài mạnh á chứ không phải là đơn giản là nổ được đâu cơ bản là người ta đều lên bảy sớm đều run sớm á thành ra là mình nghĩ là nên nên tận dụng những cái lúc mà người ta chưa update á thì nổ luôn có thể là hũ bé hơn một chút hũ cùi hơn một chút nhưng mà nó gọi là sự chắc chắn ấy thì nó ok hơn tóc anh đẹp quá anh bớt bớt bớt hl là gì đấy bớt hl là gì đấy bớt hl là bớt cái gì đấy linh linh phương gì anh chỉ cần chơi đỡ vần này em biết trước kết quả rồi mà không không không nhà này giáp chết siname ba đồ win gần ba được chưa xong rồi giống nhà này đấm mình bảy con vậy Ui, bay vào đây thì bị ăn ấy luôn bay vào đây thì bay à, bị ăn cái gì nhở bị ăn cc luôn may quá sáu con anh em ạ à. à xì ba đau đau đau trận này mình lên tám rồi không nhở anh em nhở nếu mà lên tám thì mình có khoảng hai mươi tiền để mà roll top tám victor hai kìa victor hai hai hai nico một xúc sắc ê ông này mà tí nữa lên level tám có khu đồ hiệu thì sao nhở anh em nhở ông đấy bị khủng anh em ơi ông đấy bị khủng rồi mình nghĩ là bài mình tí nữa chín hai cũng nổ thôi nhưng mà ông kia từ từ nhá ông kia bị cái gì đấy ông kia có bị mạnh quá không vậy ui cá hai tập này top một rồi êu ghê đấy to hai cá hai thì ai mà đỡ trời dọc em tú đẹp quá em cạo chọc đi <laughs> không không không cạo chọc cái gì đấy từ từ nhá đồ hơi fail á đồ hơi cùi một tí này vết kiếm không ê vết kiếm thay cái bàn tay ok ấy anh em ạ thật nhưng mà chắc là mình à mình ego một rau mình lên cấp nhá để mình xem lắp đồ gì đã anh em ơi một cái thú tượng một cái dép máu à cái cung này chắc là thừa rồi anh em ơi tí nữa biến thách đấu được thì đẹp nhở nhưng mà mình nghĩ là lấy một cái thông đạo có thực sự ngon không hay là giáp máu ê giáp máu trận này ngon đấy anh em ạ thật sự giáp máu cả thú tượng ngon á giáp máu cả thú tượng đi mình nghĩ là không cần ấy đâu không cần vút bẫy đâu đồ này tí là một cái dao điện hoặc là một cái sojin cho ori cũng được dao điện cho con terry thì đẹp còn không thì cho cai xà Ê, cặp này này giống đấm nguyên ừ, giết được con sg rồi anh em ạ đang tính bảo là gặp này này giống người ta đấm mình nguyên nhà thế đây này cái nhà dây chuyền nữa này à nhà binh kỳ à lại là mấy cái dây chuyền này ê có thực sự là nổ đúng vậy bốn mươi mốt máu rồi này em mải nói chuyện anh dép mình em chưa anh dép à quên vt dép rồi linh phương ơi vt dép mình linh phương rồi mải nói chuyện à à lên cấp luôn thì bây giờ nổ luôn đi anh em ạ không tí nữa người ta mạnh lắm với cả mình nổ mình nghĩ là lô chín hai thôi thì cũng ok rồi có thực sự lên được chín hai không vậy còn không thì cho mình con đỡ vần một đi mình kích sáu thách đấu ấy cũng ok ấy, anh em ạ thật vi vùng này vi vùng thì nói chung là tanh ok hơn thì mình nghĩ là ok hơn đó tí nữa mình cho bốn đấu sĩ vào cũng được kiểu con vi nó quẩy quẩy ấy, nó nhiệt hơn anh em ạ còn mấy con này nhiều khi nó hơi hơi fail cho con này cái này đi tí bỏ bọn camille ra thêm bốn đấu sĩ vào xong rồi leo dôn được con chín hai thì mình nghĩ là nổ được Ui. nhà này ê từ từ nhá nhà này đang yếu nè mà mình không nổ được nào hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi không nhà này thật ra là không yếu lắm nhưng mà kiểu các bạn là họ chưa đôn co á thực sự là nổ được không vậy chọn cái bài đớ vào này xong cút à ừ. anh dép lại đi em chưa nghĩ à nữa nữa nữa dép lại gì đấy em hỏi lại đi anh chưa có nhớ anh, à, anh không nhớ câu hỏi của em á đừng có gặp cái nhà này nữa nhá cho mình xin con gì hai sao đi đỡ vần cũng không hai xong rồi mấy con này thì toàn một toàn là một sao anh em ạ thật sự hmm. rác hai à ê con chim này có lên hai được không vậy con chi này không lên hai được thì hơi căng ấy nhá con chi lên hai với cả kiếm một con đấu sĩ sao khó nhở ê nhà này đang hơi yếu này nhưng mà chín hai cơ với nổ còn chín một thì vẫn khó a à, xì ba chín một thì nhiều khi mình sợ nó sốc đam đấy biết ngay mà vừa nói xong nó đấm phát chết luôn đấy cơ bản là nó không kịp hóa kỹ á mình gặp hai nhà yếu rồi mà mình không nổ được rồi anh em ơi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi chết em tú rồi chết chết chết chết chết con đi mẹ em tú rồi nhà này đấm mình sáu con thì giờ mình nổ gì đây thề mình đánh đỡ vần kiểu mình dỗ nó mờ ra luôn á bịp thật á cai xà chắc là phải lấy cai xà để mở chấp vá đi chứ còn còn cái gì đâu phải tạm con cai xà đi đánh bài này không bao giờ nổ được phế thật à quên đánh bài này không bao giờ gọi là tôi nó đỡ vần được với cả mình bị một cái là hay đánh bài uh, ngoại binh á mà đánh kiểu uh, đỡ vần á là ít khi rôn ra lắm mấy lần trong giải bị chết rồi mà bây giờ mấy nhà yếu mình gặp hết rồi cơ nhà này tính ra là không có mạnh lắm á giờ mình gặp nhà này với cả nhà này thì mình cút rồi còn đâu hỏng rồi tí nữa mình ít máu mình gặp lại nhà này là mình cút rồi cái xa nữa toàn cái xa vậy đỡ và ném tú đâu chín hai đâu má chín hai đâu má cú thật đấy chứ đùa đâu cuồng đao hay là kiếm súng nhà mình nghĩ là kiếm súng dao điện đi làm mọi cách nổ được thì biết ấy rồi nhưng mà chín một cơ bản là nó nhanh chết quá mọi người ạ này đỡ vần của chúng tôi máy móc thì không lấy đóng cút luôn nữa hai bốn ê chết rồi có thực sự là cái bài này là một bài chơi được không vậy hello hello Boromoriti nhá trừ bảy mươi sáu điểm anh em ạ thế nhưng mà mình đánh bài đỡ vần kiểu nó không hợp hết thật thách đấu với chúng tôi à? phế chưa ở danh gặp đánh ghê thế vào xem sao đần đần thế ở à? ừ nói chung là mình không biết nữa cơ bản là đánh ọp thì mình có thể là tập trung hơn còn trên live thì nhiều khi ờ nói chung là do mình gà <laughs> do em tú gà mọi người ơi không được thấy lõi luôn là ừ nhưng mà mình đánh bài đấy nó bị gì ấy thật cơ bản là mọi lần mình nhớ là mình đánh kiểu bài đấy nhá nếu mà bình thường mình đánh win trigger thì nó ok hơn còn đánh kiểu lu á là mình dễ cút lắm kiểu đánh win trick thì nhiều khi mình có tiền á mình có tiền mình roll thì nó hợp lý hơn còn đánh ờ, còn đánh lu kiểu mình ít ít khi roll ra con đỡ vào lắm trận này là mình đánh win nhá hình như là mình không hợp đỡ vần á hay là do mình đánh kiểu nó bị lỗi ở đâu nhở mình đánh mấy bài khác thì nó ok hơn đỡ vần mình chơi ít khi vào tốt lắm hơi phế anh em ạ người đừng lặng im đến thế à <laughs> em tú có lặng im đâu em tú vẫn vui vẻ không quạo nè vừa vào có gì lạ lắm mà có đâu anh bêu em tú gà đầu game tú hình như là biết cái biết cái thanh lịch nó hơi bị kiểu phọc bài ấy, thành ra là <tsk> kiểu nó nó không có chắc chắn ấy. kiểu ví dụ zone ra được thì gọi là nó khỏe khoắn nhưng mà zone không ra được thì em tú đi và cuối cùng là em tú đi à, kiểu đánh không có linh hoạt được á vì lặng im sẽ giết chết con tim đẹp trai là có một đẹp trai là có ngay một em quán hết à đẹp trai á à tức là bây giờ chưa à? ừ. đứng đánh răng giữ máu cầm bách mạnh vào xem cái hút luôn nhìn đần đần kiểu bất lực à ừ nói chung là nói chung là non à nói chung là vt non ha ha ha ha người ta ao tốt mà ha ha ha cái ông binh kỳ này có thực sự là đồng đội có thực sự là đồng đội của mình cũng vậy ha ha ha ha ơ cái gì đấy hay give me ơ à, nhận hàng thật á cảm ơn Gipmy nhá ừ. <clears throat> Ủa, quay quay quay lại top tám luôn hả ừ top tám rồi mọi người ạ xuống được đâu đó là khoảng hai hạng nhưng mà cơ bản trừ tám bảy mươi mấy điểm đau nhở nhưng mà may là cái lobby đấy còn ok rồi nhá gặp cái lobby gọi là <tsk> cao thủ biết đại cao thủ còn cút nữa thực sự may là còn cái lobby này nó còn đỡ anh em ơi nhưng mà không sao mình nghĩ là phải phải phải có những lần như vậy ấy, mình mới tiến bộ được anh em ạ chứ bây giờ mà đánh mãi nó cũng chỉ là đánh một cái nick gọi là bình thường ấy thì ờ, mãi mãi nó cũng chỉ là không có lên được thôi nhưng mà thật ra là mình không nhá nhưng mà kể cả đánh nick anh xì lai hay là nick nào cũng vậy kiểu mình bị một cái dớp ấy lên lai đánh nó kiểu nó bị nó bị lạ lắm anh em ạ còn bình thường mình đánh ọp ấy lúc nào cái thế nó cũng gọi là ok các thứ hơn còn lên lai là lúc nào nó cũng bị vào cái thế gọi là hơi cùi thật thật sự cái này không phải là mình đổi thừa nhưng mà nó là như vậy á sợ bài ra kiểu đó lắm em tú cứ bài ra kiểu cho hướng sớm để mình theo nhưng mà về sau nó lạ lắm mà cũng có thể là do em gà nữa anh bill ạ thôi không sao để em tú rút kinh nghiệm anh bill ạ ok anh bill ơi em tú xin lại cùng quả đấy ví dụ mình nổ hũ được mình cũng top tám thôi tại vì mình gặp cái nhà victor ấy, kiểu gì mình cũng đi à thành ra là mình nghĩ là trận đấy do mình đánh lỗi mình đánh lỗi mình non đi may không vào giải như chè <laughs> vào giải tôi đánh vẫn đần mà mọi người đánh kiểu vẫn gọi là chưa chắc chắn nhất á cơ bản là không biết là tại sao nữa tôi còn một ca điểm tên gp nam đó ông kéo coi đi à, à ok ok ok nam ơi hình như là bữa tôi có gọi là hơi <laughs> cãi nhau với nam á thì cho tôi xin lỗi ha <laughs> cơ bản là mình kiểu mình kiểu bình thường á cơ bản là có cái gì thì mình mới mới nói thôi gớp chè nằm đâu ta gớp chè gớp chè thì mai nằm anh em ạ hôm qua mình đánh ờ, mới đánh tim lại với gớp chè anh em ạ hơi nhớ một chút đấy ê hình như là tối hôm qua mình có có mơ về gớp chè một chút thật hay á mình gơ mình mơ thì gớp chè sớm là đây lại ấy. có có có một chút không biết là tại sao mơ nữa cơ chắc là do tối qua đánh tim cùng nói chuyện một chút hay sao á bịp thật kiểu lâu ngày không gặp nhớ à mà mơ à mazaha này đột biến kết liễu à chắc là làm một trận đi anh em nhở cảm giác đánh đam không được thì đánh đánh phép đi trận đầu top tám là ngon rồi y chang ngày xưa lúc em tú mới like còn gì kho báu với cả nhỏ và có võ với cả tụ điện là mình nghĩ là nếu mà để đánh win ấy hay là đánh snowball thì lấy kho báu nó hợp lý hơn xong rồi mình sẽ cho tướng vào mình cho con đấu sĩ vào mình cho con đấu sĩ vào đã anh em ạ từ từ đợi mình một xíu mình cho con đấu sĩ vào mình sẽ thay bọn này ra mình bán đi mình bán đi xong rồi mình nhặt ra một con chó gát là đẹp không có à chó gát u nice được nhá được nhá cái trận này em tú em tú phải phải gỡ phải gỡ một chút đấy phải gỡ một chút á, cứ tắt đèn là vào thế mà mở đèn là không vào được thế à em tú à nữa anh bill anh bill nói gì đấy chết sợ đấy hello em tú cu bự wow hello di long cu cu không bự à cu cu, cu cũng bự nhá cu bự à đai máu à đủ tiền chúng ta tích tích tiền ấy tích tiền đừng này ông hoàng tích tiền ngay, ông hoàng lợi tức cai, ông hoàng lợi tức cai, nhờ mình chưa có ba ba đột biến anh em ạ nhưng mà thôi cứ úp cấp đi nhá úp cấp đi đồ này thì tí nữa là một cái quỷ thư với cả một cái gọi là quyền lăng à cũng khá là ok đấy mình chưa có con uh, con gì nhỉ con sai thì ngon hơn nó kích đấu sĩ ok hơn còn cassadin thì cho vào tạm cũng được yêu chìa bảo sao không mơ à nữa nữa yêu đâu nè <clears throat> yêu não nhầm ạ <laughs> nhớ chồng yêu rồi à. hôm qua thì mình nhá mình đánh team với gớp chè gipmi với anh slide thì hai cái ông kia anh gipmi với ông gớp chè đánh cái gì ấy, anh em ạ à. xong rồi một hồi ao tốt xong rồi cứ chả gọi là một chút động viên thì team ấy em mình đép được hai con là đẹp nhá bài mình nói chung là về sau không có lõi combat ấy thành ra là đầu game mình nghĩ là phải dép giữ máu một chút đi xong rồi tí nữa đánh bằng kiểu uh, tướng á kiểu bây giờ mình đang có hai con tướng mạnh rồi thì tí nữa mình phải kiếm một con tướng z ờ, sai thật là nhanh á để mình gọi là giữ máu lại thì nó ok hơn xong rồi đợi mấy cái lõi sau combat nhá hoặc là đợi quả trứng này này nở ra được một cái ấn biến thì ok luôn có tí chưa hai chó ghét liệu có ngon không tại vì mình đang muốn tích số hơn á nhiều khi hai chó ghét focus được một con thì nó hợp lý hơn nhở anh em nhở bảo sao cứ top tám ông lại đổ trên stream chỉ bảy mươi phần trăm công lực à không nhưng mà trên trên stream ấy mình đánh nó kiểu bị đen hơn thật còn bình thường đánh ở ọm ấy nhiều khi mình đỏ hơn đấy anh em ạ thật cái này là thật nhá chứ không phải là mình ý là mình đổ lỗi hay là gì đâu nhiều khi thì mình non thì mình vẫn nhận là non thôi nhưng mà có những thứ gọi là trên trên stream á nó không được như như ý như lúc mà đánh ọp khiếu hơi chìa rồi à. quay đi quay lại tiên tri đúng quá à em tú cạo chọc xong để dâu giống anh bill đi trông cho nó chiến á thật không vậy trông em để dâu nhìn nó cứ sao sao anh bill ạ nên là mỗi lần mà em có một chút dâu em là phải cạo ngay còn không thì em phải đi cắt tóc liền để cho người ta cạo á tại vì để dâu nhìn nó sao sao ui nhà này gặp mình thua đẹp chưa nhà này gặp mình thua đẹp nhở để dâu nhìn nó hơi hơi hơi già dặn á tại vì em tú muốn trẻ anh bill ạ em tú chưa muốn gọi là đến tuổi gọi là lo cho gia đình cưới vợ cưới con đẻ cái gì hết á tầm này em tú vẫn phải à ăn chơi một chút nhầm phải gọi là ý là không phải ăn chơi nhưng mà ý là tuổi chơi một chút á thành ra là hưởng thụ nốt đi em ạ sau này kiểu lúc có vợ con các thứ vào ấy ui xong rồi phải lo cho vợ con nè không được ăn uống nè à quên không phải không được ăn uống nhưng mà ý là phải có tiền gọi là lo cho con cái thứ nhiều cả lắm em tú tuy là chưa đến cái mức độ đấy nhưng mà cứ phải suy nghĩ dần ấy một người đàn ông gọi là trụ cột của gia đình thì mình phải lo lắng cho vợ con Ui, mình nghe nghe người lớn đấy nhở bình thường em tú trẻ con vãi lìn hôm nay người lớn đấy <clears throat> ngú tu à ngú tu là cái gì đấy à ngú tu à? là ngu tú <laughs> ngú tu ông này có hay thích ngú tu không <clears throat> nhà này mạnh vậy cho mình xuống mình lấy đồ đi làm cái quyền lăng chết con chó ghét thì nhờ anh em nhờ hai con chó ghét rồi quyền lăng hay là quỷ thư anh biêu béo như em biêu đâu mà chiến à nước mắt này quỷ thư này quyền lăng này kiếm này làm quyền lăng hay quỷ thư vậy Ê, mất quỷ thư rồi làm quyền lăng đi nhở anh em nhở làm quyền lăng đi quyền lăng hay là lấy con uh, mazaha vậy à, mình nghĩ là lấy con này về đi lấy con này về kích đột biến ấy với cả mình có giọt nước mắt luôn đấy mảnh giọt nước mắt luôn đấy thì cũng ok anh em ơi nhở hợp lý chưa nhưng mà bài này thường thường là lấy cái gì trước anh bill thường thường là lấy dây chuyền trục tội hay là quỷ thư hay là quyền năng trước vậy ý là món đồ nào nên ưu tiên trước á tại vì em tú ít đánh chó gát lắm nên là không không dành hỏi một chút gọi là sự tư vấn của anh piu đi piu bánh mình úp cấp thì mình cho được ba con đột biến vào nhưng mà mình sẽ không tích được tiền cơ bản là bài mình bây giờ ông xo rồi ấy mình nghĩ là nên đép đi anh em ạ nên đép đi không cần phải quá ấy đâu không cần phải gọi là quá quá quá gì đâu đấu sĩ với cả không có con pháp sư nhở mình bán con pháp sư hơi vội phải à xì ba ừ, bán pháp sư hơi vội vậy là vậy em tú là chồng em chè nằm dưới hả nữa nữa cưới chè lo hết à ui anh tú nói ít thôi em đang ăn cơm mà ok nhá em ăn cơm cưới không có chè lo hết này nghe hay ý nhở anh em nhở hay là một chút cưới không một chút cưới để chè lo hết không hay là lắp dây chuyền ta không dây chuyền hơi củi á mình nghĩ là phải đợi sojin cho con mazaha á không có sojin nó hơi củi một cặp nữa đi ừ hay một cặp nữa một cặp nữa một cặp nữa ui tưởng là một sách nữa thì đẹp một sách nữa là đẹp gf tú đạo lý à tá gù à tá gù à tú gà à? ngày xưa thì mình chỉ biết gọi là tú đội với cả tú đợi thôi anh em ạ tú đội tú đợi tú đội với cả tú đợi à nãy giờ chưa ra con cắt cassadin nào à một chút pháp sư không hay là mình à, một chút đòn nhà này không đòn nhà đấy thì thật ra là cũng được cơ bản là bài mình đang thua rồi mình muốn cho han chó gát vào ấy mình không cần win đâu thì han chó gát nhiều khi nó focus được một con cũng khá là ngon nhờ anh em nhờ hai chó ghét vào khá là ngon đấy nhá mình sẽ bỏ hang này ra thật ra là không phải là mình đòn đâu mình chỉ là gọi là một chút ấy thôi mình chỉ gọi là một chút gọi là stack stack số thôi em bill bảo lấy em tú là hợp lý á nữa nữa xem lại video anh tú tháng một mà mê giờ nhìn lại thấy chén, ui nhìn lại mê á xong rồi giờ chén, á vậy là anh tú thay đổi rồi à anh tú thay đổi theo thời gian rồi à anh tú gọi là thực sự chén rồi à ấy da à đâu đâu đâu á si ba là gì vậy à á si ba a si ba mà làm gì phải á si ba đâu cái ông này bắt bẻ với á si ba cái gì đấy ê hai cháu ghét chắc là lo được đấy anh em nhở có thu quái không vậy chắc là không đâu nhở mình nghĩ là có ma ra chắc là lo được á si ba à á si ba là á si ba oh shit đấy mình còn biết mấy câu đấy anh em ạ kiểu mấy câu cảm thán à không biết là dùng để làm gì còn bên uh, bên gì nhỉ bên nói chung là bên nước ngoài ngày xưa mình nhớ là có cái câu gì ấy nhở holy shit ở ờ, đấy câu đấy nữa holy fuck ừ. tú bối á tú bối là cái gì tôi bú <laughs> hay á nhưng mà bú ai đấy bú ai đấy một kẹp nào ui không kịp lên mà nào mình đang có một cái quyền năng rồi nhá một cái kiếm là một cái gậy ui tơn này chỉ trả cho mình một mảnh đồ thôi ấy hả êu êu ơi rồi nãy giờ không ra cho mình một con gì mới luôn để cho mình thay đồ luôn không ra một con dead mới luôn mình lên cấp thì mình có bốn đấu sĩ à thôi mình nghĩ là để như vậy đi giao sau rồi lên anh em ạ giao sau có tự lên nhá cơ bản là bài mình cũng đang lưu á khi nào có chó ghét hai bài mình nghĩ mạnh khởi được còn tầm này thì nó đang bình thường thôi nên là mình nghĩ là cứ để đánh chậm chậm đi điệp liên tú à cái đấy em tú biết nhá anh tú á asiba à anh tú holy fuck không holy shit cái gì nhở ừ, cái gì nhở tìm đâu ra thuốc độc khi tình yêu của anh là độc à, không phải tìm đâu ra thuốc giải khi tình yêu anh dành cho em là độc nhất ui em tú thả thính ừ. được chưa em tú thả thính được chưa ê làm con uh, chó ghét hai đây tự ra đây chơi dễ dàng nào đỡ phải zone đỡ phải zone đột biến gì vậy em á đột biến này là đột biến uh, kết liễu nhá đột biến mánh thú anh em ạ không ra rồi mình muốn ấy quá kiếm một con ấy quá hay là kiếm uh, một cái dây chuyền cho con chó ghét luôn nhở chó ghét dây chuyền thì tầm này đánh bằng chó thôi cũng được nhưng mà mình nghĩ là không nên đâu từ đó anh em ạ bốn đấu sĩ trông nó yếu đuối nhở dích hai nhưng mà dích hai cũng chả ngon đâu mình nghĩ là bỏ đi mình không muốn zone sáu anh em ạ bài này phải zone bảy anh em ơi zone sáu thì nó hơi tù thật zone sáu thì nó hơi tù zone bảy đi nếu mà ra con z sai nếu mà ra được con chó hai thì mình cho nó cầm cái dây chuyền luôn cũng được nhưng mà cơ bản là chó một thì mình nghĩ là dây chuyền nó cũng thế à <laughs> em tú học ba câu cái câu thả tính của fuckboy gipmy à có đâu mọi người mấy câu cơ bản á em tú còn có mấy câu gọi là chuyên nghiệp hơn á nhưng mà thôi không tiện phô ra trên livestream sợ anh em gọi là lấy đi để tán gái á <laughs> nói chứ mình không biết đâu kiểu lâu lâu lên mạng ấy mình thấy người ta nói ui nhà này đấm mình sáu con hả à? đấm mình sáu con à đau nhở hỏng rồi trận này giống cái top tám đấy à sáng sáng nay là một buổi gọi là phát điểm mà ê tính ra là lần sau mỗi lần mình livestream ấy anh em nên gọi là từ từ nhá tiến hóa bất hồn với cả chiến lợi phẩm đều ngon nếu mà chiến lợi phẩm mình đánh bằng chó ghét ngon nè tiến hóa bất ổn thì lên hai sao ok nhưng mà mình nghĩ là chiến lợi phẩm ngon hơn đấy thật sự bài này kiểu chiến lợi phẩm nó gọi là siêu ngon luôn còn nếu mà tiến hóa bất ổn thì cái này chắc chắn là bỏ rồi ê cái nào cũng ngon luôn đấy thật sự kiểu chiến lợi phẩm về sau mình đánh bằng chó ghét khá là ngon đấy mình nghĩ là chiến lợi phẩm đi không cần phải ham cái cái cái kia đâu cái kia nhiều khi nó tăng máu thì đúng là ngon thật hoặc là tăng phép thì ngon thật nhưng mà nhiều khi nó tăng mấy cái hơi hơi sida á mình nghĩ là lấy chiến lợi phẩm hợp lý á Lao sao về mình lên cấp mình roll lại nhá, mình phải kiếm con chó cái H2 tầm này lại để mình snowball á. Trước khi trứng nở là mình phải gọi là mạnh mẽ mạnh khởi một chút. Em Tú như vậy thảo nào chè chả mê à, tiến hóa có rét là ừ tiến hóa thì có rét em Tú biết rồi nhưng mà nhưng mà là cái tiến hóa xong rồi tí nữa nó nó nó kiểu bị yếu á. Trừ khi mà anh em đánh full ma sao thì nó mạnh, còn không thì mình nghĩ là nên nên là lấy chiến lợi phẩm đó tại vì bài này á, tí nữa carry bằng con chó với cả con ma thôi thì chiến lợi phẩm cái là ngon á kiểu nó cạp lại một phát nó hồi đầy máu ấy con chó của mình cơ bản là nhiều máu mà anh em Ui, nhưng mà sao cạp một phát trông nó có vẻ hồi không nhiều vậy ê nó có thực sự là hồi nhiều máu không vậy sai sai nhỉ anh em nhở tấn công điểm yếu à cái này giảm hưu đi à bảo sao hồi có một chút nhở nhưng mà thôi không sao anh em ạ lỡ lấy mất tiêu rồi lỡ lấy mất tiêu rồi và thế là hết trong một buổi chiều buồn em nói với chó ghét cầm kháng phép à mình thì không có khả mình thì không có quỷ thư hay là có số zin rồi ơi mình lấy con chó ghét nha anh em ơi lấy con chó ghét đi chó ghét hoặc là số zin số zin à anh em ơi mình nghĩ là lấy số zin đi tại vì tầm này lấy đồ lại cho mazaha đép á chứ bây giờ mà lấy chó ghét về thì tí nữa lại không có đồ được ấy không vẽ đồ là cờ cờ u u u t ấy cờ u t ấy chào đấn tù à <laughs> chào tú đần à tú đần thì cứ gọi là tú đần chứ đừng gọi là đấn tù không nha em tú à không nha em tú gì đấy sâu jean à có thực sự là con à, mấy con đột biến của mình nó chết hết thật sự không vậy làm ơn làm phước ấy ra cho mình một con đấy đây rồi cassadin này rồi chó hai nó thì dừng nhá chó hai đi ê chó hai với cả maza hai đâu có ai chơi không vậy rôn khó nhở em tú làm một chút văn nghệ đi á đợi em tú xíu em tú sắp chết đến nơi rồi này ê. cảm giác hôm nay có phải là ngày chơi game không vậy chó ghét sớm maza sớm hai chó ghét lên bảy rôn tầm ba mươi tiền không ra men nó cày men giờ lên được thì làm ăn cái gì nữa me cày ứ dồn nó giận vai ông dồn nó nhà mạ dỗi rồi nếu lỡ mai chào tú à chào quý trần nhá trong một buổi chiều thôi à không có buổi à trong một chiều buồn à trong một buổi chiều à trong chiều buồn à ok ok tuấn anh ơi và thế là hết yeah trong một chiều buồn em nói với anh ta đắm say ngọt ngào khi môi đang còn đang dơ dàng em đã hôn hôn lên chiều anh luôn anh biết và thế là hết thấy chưa chó hai nó mạnh khởi như vậy cơ mà game này bịp em tú thật đấy ừ. cắn cắn cào cạp làm cái top tám nữa làm tú chạy đẹp mà hợp lý luôn á ông này hiểu ông tú nhở hay xuân hiền ơi giống cút lắm mà nghe em tú nói clip hai ba game mà <laughs> và đó là gậy giáp máu cuồng đao giáp máu thì ngon này nhưng mà cuồng đao thì hơi fail mình có cái nhà máy tái chế thì đẹp anh em ạ ê làm ơn đấy nhá ra đột biến dùng tôi cái học giả nhà phát minh xạ thủ công nghệ cái gì vậy ê ba cái đập này bây giờ mình có đập liệu ra được một cái ấn nhà phát minh không ok à, đập ra được một cái ấn đột biến không ê game này ép chết rồi hai trăm phép nữa cơ That's sai nè Mà ra hai cái Ê mai ra hai hai cái. Ok. Từ từ cho nó cầm cuồng tạm cuồng đao đó anh em ạ. Cầm tạm cái này đi bé ơi. Vuốt rồng cần đúng nhở? Vuốt rồng đi. Thật ra là cái ờ, dây chuyền thì mình nghĩ là ngon hơn. Cái này tí nó quỷ thư với cả một cái bốc đồ cho con ấy nó cũng khá là ok, khá là hợp lý đố anh bắt được em đố anh bắt được em mà bốn đột biến ba đấu sĩ hai học giả wow ê gf hai ngày rưỡi thách đấu phải chè không vậy ừ. cảm ơn tuấn anh nhá bao đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa hát lại cho chuẩn d à ok ok tuấn anh ơi đợi anh tú xíu tuấn anh đợi anh tú xíu đập học giả với cả ấy không đập bớt đồ không anh em đập mà cái găng không đập học giả với cả cái này không ấy phải đập ấy phải đập mấy cái học giả này cùi lắm đấu sĩ à đấu sĩ được nhá từ từ từ cái đấu sĩ này thì lo được được được tạm tạm tạm tạm mặc dù là đột biến ngon hơn từ từ đã phải bình tĩnh nhá phải bình tĩnh nhá mấy cái khúc này phải bình tĩnh nhá đừng có vội anh em ạ vội là càng chết phải bình tĩnh thôi ngày em lớn yêu thương là ngày mà em đang trao yêu thương cơn đầm mày nên em tin ngày đó sẽ người ngày em lớn ê sao bài mình vẫn thua vậy đúng nguyên nhà luôn mà cút rồi <laughs> ấn đẹp thế à u top bảy anh em ơi nhà này đủ em sẽ nhớ anh say một lần cuồng đao này thì nó có cho cai sai đẹp nhưng mà cai sai ở đâu thì mình chưa biết mình cần một con đấu sĩ nữa cũng được cảm ơn anh tô nhá hello em tú sủi à em tú có sủi đâu anh tô em em em tú chào anh tô nhá tối nay em tú like đêm anh tô ơi chắc chắn luôn tối nay em tú không like làm chó được chưa sủa ba tiếng gâu gâu gâu em tú im đi đừng hét nữa ông hoàng kích hệ à ê nhà này yếu nè hay thế máy quét còn có nhà yếu chung với mình anh em ạ đừng vì anh mà không nước mắt em rơi đã quá nhiều da da da da da da da da da da ê mình không thuộc lời anh em ạ tôi lại sắp trốn rồi à có đâu mọi người ui zin à zin ui xẻng em ơi xẻng em ơi ê top sáu rồi nhá hai xẻng anh em ơi sao cái tay mình chạy chậm à, con bé này chạy chậm vậy con rùa này gớp rùa này ê đây có thực sự là đánh danh không vậy ê lobby này sao nhìn tên chả ai quen quen vậy hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi trận này ao tốt là cấu cút đấy cấu cút sắc cút đấy anh em ạ à. có nghiêm túc cái nghiêm túc với con game này các ba con rác luôn à nhưng mình nghĩ là con bò ngon hơn anh em ạ bò ngon hơn không cần tham sao đấu sĩ đâu mình đợi nốt xong rồi cái tơn sau là có cái gì rồi mình đập sau nhá anh em nhá bài mình cơ bản là bây giờ cũng hơi đuối dãy được tơn nào thì dãy thôi anh em ạ em tú sủi nhiều quá nên gọi em tú là em tú sủi à nữa nữa có đâu anh tô ngày xưa thì mọi người hay gọi em là robin sủi nhà này có cái có cái kỳ nhở tấn công điểm yếu cái kinh đấy eo đâu vậy đâu vậy êu lại top sáu à lại là top sáu và một bài top sáu độc hành luyện cung đấu sĩ đấy có thực sự là game không vậy luyện cung thì cũng chả làm gì đấu sĩ thì thêm tanh tí nữa bỏ con này ra được kẹp con uh, à, Khazik vào đây với cả con Cassadin thì vẫn là bốn đấu sĩ nhưng mà mình nghĩ là mình đang thiếu đam á tanh thì mình nghĩ là mình đủ rồi hay lấy độc hành dãy nhỉ anh em nhỉ lấy độc hành dãy thì cũng được độc hành thì chỉ dãy được một chút thôi chấp hành đi kazik này cuồng đao cho con này đấu sĩ đập nốt nhá đập khi nào ra được cái đột biến thì thôi không từ rồi anh em đã sắp chết rồi vỏ hai cứ cho tạm con kazik một rau đi nhở hay con bò đi cho con bò ngu ngốc một rau đi nhà này cái tim băng vào mồm luôn ê giống chết luôn đấy nhở giống chết luôn đấy đã được top sáu đâu mà lại à đây top sáu à mọi người giống chết luôn lắm thật đừng chết cho em tú sống đi xin em đừng dù nỗi nhớ đi xa vì màn đêm xuống bầu trời cả ký ức hai ta ngày mai nắng qua hé môi cười trò chuyện với mây giờ mới lên được con chó ghét ba thì bài mạnh khởi á nhưng mà chó ghét ba ở đâu thì không biết ui mình có độc hành mà lại xếp tụm tụm lại à ê có thực sự là đang nghiêm túc chơi con game này không vậy nhà nào cũng tim băng nhở nhà kia có ấn nút biến đâu đấy ui ngon nhở lâu rồi mới có dịp coi like chào sơn hoàng nhá em tú yêu mọi người à. <laughs> trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi hãy nói tôi yêu mọi người từ nhá một cái bàn tay mình nghĩ là đập mấy cung đi anh em ạ cung thì cho kha khazik được đập cái găng đi cũng được đập cái găng với cả cái này đi nhá khi nào ra được cái đột biến thì mình dừng hai nước mắt là không cần đập tiếp đập tiếp cái gì gì không phế vật thật đấy chứ to anh đẹp quá chào đa đa nhá vdd à chắc là vẫn win được nhà này nhưng mà đập ra cái gì không ấy bài mình đập ra đột biến là bách được ấy chứ đùa đâu tí mình kiếm con cây xà nữa là bách được ấy chứ để từ từ nhá cố dãy cái top năm là đẹp nhá hình như là các lobby này đâu đó khoảng top sáu là từ tầm năm chục ấy anh em ạ không có đùa đâu nhá các lobby này không có đùa đâu các anh em ơi cassadin hai bú cắt Cassidy hai chó gát đè nốt nốt chó gát đè chó gát chó gát không có luôn bài mình giờ gặp mẹ này là đi gặp mẹ này là đi gặp mẹ này thì chưa biết ê gặp mẹ này dễ được nè cv một nè hợp lý đấy Landum đum ra lốc me ê gặp này giống đi vậy con chó ghét của mình tụt máu nhanh đấy hồi máu đi em ui hỏng rồi con chó ghét của mình tụt máu nhanh đấy ê nhà này mạnh vậy sivir một anh em ạ ấn không ghép từ xẻng đòi đập ra ấn ghép từ xẻng á có mà anh cảnh ủa ấn không lắp được từ xẻng không đập ra được ấn lắp từ xẻng á anh á ủa vậy hả thật á hả ui giờ biết á ơ ban đầu là mình có ấn gì nhở ban đầu là mình lấy ấn học giả ờ ê vậy sao mình lại đập cái đấu sĩ đi nhở mình bị đần anh em xong rồi mình đập <laughs> mình đập mấy cái đấy thì mình còn hốp được cái gì nữa ta Baroran mới được thôi à ừ ừ ừ ừ ê sao nhiều cái mình chọn <laughs> em tú ngốc nghếch thế em tú chú bé đần thế nhưng mà sao mình cứ gặp cái nhà này ấy cơ bản là họ cái lõi này này anh em mạng ghê đấy nhở thề ông này có cái lõi này đúng kiểu cao tơ luôn á mặc dù là cv một nhá cv một ba đồ không nhờ ba đồ đẹp xong rồi sáu tiến công bốn tái chế ui ông đấm cả lobby luôn bài kinh nhờ bài kinh đấy Trả ra băng đảng còn gì à? ừ đâu được đâu mọi người ra băng đảng nhưng mà nó đâu lắp được xẻng đâu hơi phế hơi phế em thú chết cơm mà <laughs> em thú chết cơm mình sâm ạ hai trận buổi sáng sớm là hết đâu đó tầm một trăm mười hai điểm thôi em tú ờ, phát điểm vậy là đủ rồi chắc là chắc là ê chắc em tú làm trận uref á mọi người chơi uref không hay là thôi nhở em tú phế thế đợi anh tí vào bú điểm em tú à chơi urf hay là chơi cờ đây mời anh à ok ok làm ván urf rồi ăn cơm anh em ạ chiều clip sau cảm giác nó hơi hơi ấy á vô đi vô đi vô đi em chơi urf với à <laughs> vào đi vào đi vào đi vào đi vào đi vào đi gỡ đi <laughs> gỡ là phát tiếp ấy nói chung là mình không quan trọng điểm đâu mình còn muốn nick là được rồi anh em ạ thì mình chơi vui vẻ thôi mình có một nick rồi thật ra là mình có một nick nó kiểu nó nó đỡ ở trên ấy thành ra là mình không sợ lắm đây này nên là nick này mình cứ đánh bình thường thôi có gì đâu anh em ta ra ta ra ta còn ai không còn ai không còn ai không gỡ đi à không anh view để lúc khác đây là ai đấy thôi cứ mời tạm đi nhá công chúa đà đà được làm một trận xong rồi đi ăn cơm một chiều mình gỡ anh em ạ <laughs> tầm này ơi có cái gì đẹp vậy cái này là cái gì đấy bạn cũ đại cao thủ gì đấy nhà du hành đánh dấu ê nhưng mà sao nó cứ hiện cái tên của mình ở dưới nhở ảo đấy ủa rồi bạn rồi đa đa vào chưa vậy anh mời em mà nè xin am rồi mà nhưng mà hình như là chưa vào ừ. dạo này ông này dạo này trông giống fan mu vậy á fan mu là cái gì vậy mọi người fan mu à <laughs> gỡ đi à. anh bill cứ thế rồi anh bill đánh kinh lắm anh bill đừng có dụ em vào anh bill đánh ghê lắm hôm qua anh bill đánh ấy nhá hôm qua anh bill đánh à, đánh gì nhở đánh à, đánh cái này ấy, em tú xem clip của anh bill nhá trận này anh bill đánh hơi bị kinh anh bill đánh hơi bị đỉnh anh em ạ thì anh em nào mà gọi là muốn gọi là học học hỏi à, kinh nghiệm ấy, thì có thể xem khá là hay á hay á vô chưa vô chưa nè ra rà ơi ra rà ơi ra rà ơi ép không hiếu hiếu cầu hồn à nhưng mà còn một slot bạn kia chơi hiếu ơi để lần khác nhá hiếu ơi có người chính em rồi à vậy vậy thôi vậy thôi để anh mời nhà kia cũng được ok ok vậy thì uh, khi khác lại là chơi nhá vô hiếu ơi vô hiếu ơi ơ anh tưởng này ơi ờ, em không chơi anh lỡ mời rồi thôi để ờ, lần khác nhá ra ra ơi để lần khác nhá sorry nha tại vì anh tưởng em không chơi <laughs> anh đánh rùa mà biết chơi đâu không không không không không không có em xem không có em xem anh bill đừng có nói thế em xem rồi dỗi à nhưng mà anh tưởng là em không chơi anh mời mọi người vào bây giờ ấy này kiếm để lần khác đi hứa hứa luôn uy tín với tú sủi em em em tú thích gọi cái nào hơn à nhưng mà tối nay em em sẽ cái đó anh anh tô tối nay chắc chắn luôn á tại vì hôm nay là thứ bảy á thứ bảy thì máu chảy về tim à, em cái gì đấy dính ạc à, hai mươi phút kìa anh cảnh ơi anh bị hai mươi phút gì kìa anh cảnh ơi thôi vậy em cho anh cảnh ấy cái anh cảnh bị hai mươi phút gì kìa Vậy thôi mình mời ấy vào đi, mình mời đây ra vào đi. Vô vô vô vô vô vô vô vô ấy ơi. Gia Quý Phi ở đâu rồi? Cái tên đâu rồi? Em gửi lại anh cái tên đi. Vào vào vào. Vào nào, vào nào. Ok. Làm trận làm trận <laughs> chơi với à nhưng mà anh Tú đủ người rồi. Ấy ơi, Nike ơi. Cái game đấu sĩ đón ba đôi 3.2 roll 6 không lên được con nào tưởng niệm rồi cơ thì trận đấy em có coi mà anh anh anh uh, Bill nhưng mà nói chung là anh uh, kiểu khúc sau em thấy anh xử lý cái bài Venta cũng là mắc binh thật còn em nhiều khi vào cái thế khó như vậy ấy, em tú cút luôn đấy thật sự nhưng mà anh xử lý cái bài đấy khá là hay ấy không biết là anh xếp hay hay là sao nhưng mà em thấy anh chơi kiểu nó bị mạnh hơn so với em chơi ấy. ờ hay là do em đần nhở hay là ai chơi cũng mạnh xong rồi mỗi em chơi yếu không chiều vui vẻ anh à cảm ơn trúc quỳnh nhá cảm ơn trúc quỳnh nhiều nhá urf thì chơi con gì ngon nhờ nhưng mà mình cứ xoay cho đồng đội chơi đấy nhá di vần à di vần không ngon anh em ơi lêu la không ngon lắm nhở làm một con lút đâu làm con lút đâu mời em với anh à em cảm ơn à, quên em chào anh phi nhá em nhận được à, đồ anh phi ơi <laughs> em nhận được đồ rồi anh phi ơi làm một chút a xì không a xì thì bắn liên tục khá là hay nhưng mà con lút thì chói được chơi con nào nhở rác à rác thì kỹ năng hay là riven riven thì mình không biết chơi nha bạn thật sự là riven không biết chơi nếu mà để múa sẵn sàng thì được thôi Ô, làm con riven đi ơ chết rồi nick này không có tướng nick này không có bảng luôn vậy thôi làm con a nhá làm con a đi làm con a xì bo ke đi thôi làm con lắc bo ke đi làm con lắc có ke đi lắc tú gà thế à ok tú chơi au aurf không mà em tú vào rồi quý ơi bye bye em tú anh đi ăn anh không biết chơi cái này à ok em à, chúc anh tô ăn cơm ngon miệng nhá tối tối hẹn gặp lại anh tô nhá, anh tô tối nay phải ngủ muộn đấy nhá anh tô ăn cơm ngon miệng <clears throat> đoạn mà eco anh được cái chăm trách nhà với cố gắng xếp bài ấy không anh đánh hay anh đánh hay dỗi á sao lại dỗi anh vậy anh chơi với em ở đây <clears throat> anh chơi với em rồi mà nhưng mà nick này mình leo một anh em ơi không có tướng à quên không có bảng spell gì hết phế đấy múa sàng sàng là ok rồi à. tóc gì đây á đây là tóc gọi là tóc này á đây có thực sự là tóc không vậy Ê, một chút vuốt vuốt lên không ui hay nhở hoặc đội cái nón lên Ui, nhìn như kiểu anh cảnh cảnh sát trưởng á mọi người ạ anh cảnh sát trưởng bên ờ, bên bên mỹ á quên vậy chứ chào nhầm anh em ạ chào bên bên phải nghiêm <laughs> hơi đần đó anh em ạ em tú tấu hai vậy đủ rồi á <coughs> ủa đang bảo mười mà nhưng mà em đủ người anh phí để để lần khác đi anh phí tối nay em like uh, like anh phi ạ à. tối nay anh phi à, mà không ngủ được thì nhớ có em nhé <clears throat> nó là lông gà cho tóc gì à, nữa nữa xong game chơi không xong game tú đi ăn cơm rồi quý ơi để lần khác nhá em tú đi ăn cơm <clears throat> tính là đi ăn luôn đấy nhưng mà cơ bản là thấy nó đang còn sớm quá nên làm trận urf mọi người cho vui anh cảnh sát đần độ là anh cảnh sát may mắn và nữ tù nhân <laughs> anh cảnh sát may mắn và nữ tù nhân uh, nữ tù nữ tù nhân đảm đang không <laughs> thôi bỏ đi bỏ đi bỏ bỏ đi cái này cái này hơi quá nhìn như chú bé đần á cơ trưởng chứ không phải cảnh sát trưởng à ờ đúng rồi nhờ cơ trưởng nhờ nhưng mà cơ trưởng thường thường là nữ cơ trưởng cơ chứ không có nam cơ trưởng nam cơ trưởng thì trông nó hơi đần phải là nữ cơ trưởng cơ hay là mình đóng vai nữ cơ trưởng nhờ xin đâu nó thôi bỏ đi vô game nè vào game nhanh nhanh cái bỏ xuống đi anh tú trông như bị ung thư <laughs> điền ung thư cái gì đấy ừ. anh cảnh sát này trông ngu <laughs> hơi ngu xíu tuấn anh nghe bảo tuấn anh là ông trùm aram trong kênh gớp so à? <laughs> chắc hôm nào anh phải gọi là một chút đêm đánh ờ, bên aram gớp so quá đơm cái ông tuấn anh này cái để ông tuấn anh này bắt nạt mấy ông ờ, kia hơi ấy á anh tú có nói gì ấy à anh tú có nói gì đâu đà nà kênh này sẽ trẻ hình à em tú kể về lần mộng tinh đi á <laughs> kể về lần mộng tinh này có nên kể không vậy thì nói chung là em có bị cái đấy rồi nhưng mà có nên kể không vậy thôi bỏ đi anh biêu thì nói chung là dậy thì nó ướt ướt ướt ướt ướt, ướt thôi <laughs> mẹ ướt ướt xong rồi mình cứ tưởng là bị cái gì cơ hóa ra là lúc sau tìm hiểu mới biết là bị cái đó anh em ạ em tú dậy thì em tú trưởng thành à quên em tú dậy thì hello anh tú à hello thanh trà nhá nghe danh thôi à tối nay thử luôn đê là được ấy, anh kể thì em bịt tai á ok anh không kể nữa mà nick em cho phun tướng à nhưng mà anh tú lỡ bảo mất rồi thì mọi người mọi người ai xem mà chia like cho mình xin nốt một một vài like đi cho nó nhiều like một chút anh em ạ mình thích nhìn nhiều like một chút đấy thì anh em nào mà ủng hộ mình thì cho mình xin một like nhé thank you anh em nhiều tất cả dùng phím nha anh ê mình đánh cái này hơi bị kinh nhá anh em nhìn đây này nút của mình hơi hơi bị nút của mình hơi bị xịn sò đợi tí mình chỉnh một chút đã có khi mốt mình lai cái này luôn đấy chứ lai cái cờ hơi bị đần rồi đấy hơi bị chú bé đần rồi đấy đánh cờ mình chỉ gọi là đánh ọp được thôi lai lên đánh nó hơi bị đần bay ở đây à để tí em tú chơi tí nhá mình có nên là ân phân đâu không ạ à? à mày chơi tao mày không như tao tao không giống như mày chói chói chói hai bé liền chói ui hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi nhơn lại đây lại đây lại đây ê lêu lêu lêu nhơn từ từ nhá mọi người ơi em cũng phải cái đó em cũng phải cái đó em cũng về cái WRF e và ảo ma vậy á ngày xưa mình chơi bao quy củ hành á thành ra là mình để nút này anh em ạ thế sau đó có tìm hiểu thêm không sinh lý con người mà liên quan đến sức khỏe không thú à có chứ anh bill phải tìm hiểu á cho mình đi cánh này đi mình đi cánh top anh em ạ cánh top nhá ván sau cho em chơi với anh tú à ván sau cho anh tú điên cơ mà để để tối em ơi ê tối nay mình like like nhiều á, thành ra tối nay chơi thoải mái anh em ạ tiệt ga luôn tối nay mà anh em nào gọi là khó ngủ thì tiệt ga mày chết mày chạy hộ mày dẻo mày dẻo ui vẫn còn flash thì chịu vậy em tú lát hit em tú lát hit em tú lát hit em tú lát hit làm một tí tách trụ đã từ từ nhá cái gì đấy cái gì đấy chạy đi chạy đi bạn ơi đừng Ui, cái gì đấy cái gì đấy Ui, ông này bị điên à tưởng dễ ăn à tưởng dễ ăn chắc từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh chết rồi ông này có biết dùng kêu không vậy ông này không dùng kêu sao mà né công an mu này đánh tay tôi dùng kêu thì ông dùng đi cứ cứ cứ, cứ làm cái gì á dùng kêu thì ông dùng cứ đứng ấy làm cái gì á <laughs> em đúng mất zin rồi à nữa nữa mất zin gì đấy có gì à quên nhầm à cái ông amumu này đánh hơi bị láo nhá ké cái à xong cho mình cái acid luôn cái ông leona này ê ông này muốn chết à mình mà chói một phát là ông ấy chết thật đấy chứ đùa đâu ê ông ấy chết rồi á à, chưa làm gì đó ấy rồi chưa làm gì đã thanh tẩy rồi ê ra đi leona em liều vậy leona ra đây anh cứu nè ra đây anh cứu nè đừng có chạy thôi bỏ đi bỏ đi về Phạm lính đi ok né à, phải né chứ mọi người nhưng mà ông ấy không đánh thường anh em ạ cay ê có người ra đây này nhở đừng có là chỗ con lulu bốc kinh lắm xì bam nó thôi xì bam nó thôi xì bam thôi em ơi nhờn không kia tỉnh tết đấy đánh láo nhờ đánh láo nhờ ông leona này đánh còn láo hơn anh em hai hai hai vega hai vega hai ui vega hai từ từ nhá mình cứu gì đấy vega hai, á anh tú lách like cái gì vậy anh tú phải lách like á Ê, ông vega là đánh hay á giống mình ngày xưa á ừ. ở đâu bây giờ mình đánh vẫn hay mình quên ngày xưa chỉ là hay ngày xưa thôi à à lai lai à ông này nghe mình khen lai lai Ê, Layla là ấy đúng không? Lai Layla là... À, chạy cái chạy cái chạy cái. Làm sao mà mất bắn mất máu của em Tú đâu. Không ai đi cánh này. Ui, cánh này mà mất trụ luôn rồi hả? Skill sẽ không bị trượt khi mình không dùng mà. Từ Ê, bên team cứu thực sự là gọi là đỡ được ông vậy. Sao team mình đánh ao trình đấy? Ui, ông này mười không năm hai mươi hai tuổi nợ ba trăm triệu. từ nhá nhưng mà sao lại tự nhiên có thêm cái câu nợ ba trăm triệu vậy anh giái điên à nợ ba trăm triệu nghe nghe ấy đấy nghe nó gì gì đấy à ông lắc là muốn chết à quên ông lulu là muốn chết à mình mà có flash là pha này mình flash lên là mình quy chúng rồi đấy nhưng mà mình không có flash anh em ạ may đội này ấy đây này kiểu gì là dính đúng không bùm combo mà gọi là cái combo cơ bản của con lắc nhá mình chỉ làm một lần thôi nhưng mà chẳng qua là mình à, không có ấy á nó hơi tối đa hộ mấy ông kia có dám ra ngoài đánh nhau không vậy cứ núp núp không vậy à ông, ông này cũng chết à Thế xong rồi mình có làm cái tích sự gì trong cái trò chơi này không vậy à trong cái map này vậy Thế xong rồi không ai đi lên này vậy để mình lên bảo vệ cái trụ cái vừa trụ gai vừa trụ gai đừng rip điên à cái con rip phải thông minh vậy từ từ nhá mấy con này bê trụ lén à đánh không lại đi bê trụ lén à chơi kiểu đấy mà coi được ấy ê mình lên nón đi nhở lên nón cho nhiều đam anh em ạ lên nón đi mình bay đây solo con dây xì này cái mình phải solo con dây xì này cái à dám đứng lại à chạy hộ chạy hộ chạy hộ chạy hộ ks liền ks <laughs> liền đấy thật sự không phải là ks đâu chẳng qua là mình à, muốn à, muốn giết luôn á tại vì mình sợ đồng đội của mình pha đấy chết đấy anh em ạ ngày xưa mình bét lắc mà anh em ngày xưa là có cái combo gọi là quy trước à quên e trước như vậy nè từ từ đã e trước xong rồi đợi lính lên ơ lính đâu hết rồi ta đấy là cái cách farm lính gọi là của lắc này nhưng mà hiện tại thì lính chưa có nói chung là mình sẽ quy trước nhưng mà lính đâu hết rồi nhở cái ông nào ăn hết lính ở bên đây rồi từ ngày đây này cái combo như vậy nè xong rồi mình sẽ giữ hai con này lại để lính lên lên hết xong rồi nó nổ bùm đấy đấy là cách anh ăn ăn lính nhanh nhất của con lắc đấy là cách gọi là dọn bàn mình chỉ dạy anh em những cái gọi là cơ bản thôi nhá ê xong rồi không ai đi len này với mình luôn ngon à một ông Ui, từ từ nhá cái gì đây à làm sao mà ấy được làm sao mà đấu đá với em tú được làm sao được né ngay né ngay tao không gây hớn nhưng hễ ai đụng là đập và hàng nguội là một túi đập cho quần thụng và thấp anh em khi gặp tao cầm bia cũng bay nắp còn tụi mày khi gặp tao bốn mươi tao chớp trong khi tao sống khi mày thích tao cũng cô ê bắn ê bắn ê tôi ở lính này bắn ê bắn ê bắn ê bắn ê bắn ê bắn ê bắn ê ui giời ơi bắn kiểu gì nói chung là mình ngày xưa đánh năm năm khá là kinh á khá là kinh ê kinh không đừng có thứ khá là kinh không khá là kinh nha kiểu nó hèn á phải gọi là kinh hẳn đi nhìn đây này mình chuẩn bị ăn con dây si này nhá à chơi bạn tôi à chết luôn đi tuấn anh ơi anh không cứu em đâu chết đi tuấn anh ơi anh không cứu em đâu bùm né ngay né ngay nè bắn nè bắn nè bắn nè né ngay làm sao mà dính được không có ham đúng không ham bị chết né ngay à ông này chơi mình đúng không mình giết cho ông này cái mình giết cho ông này cái từ từ nhá chạy cái chạy cái chạy cái hết máu rồi kiến thức tuyệt vời đã được tiếp thu rồi nữa nữa nữa nữa Ê, mình phải giết cái ông ac này á Daisy đâu người ta? À. À. núp trong đây xong rồi giết luôn mà đần đấy nhở em tù đánh ghê vậy à, mấy cái cơ bản anh em ơi ngày xưa mình tính đi ờ, gọi là tham gia chuyên nghiệp mà em msi nữa cơ nhưng mà thôi cơ bản là cái lần đăng ký gọi là online á vcsb đánh online xong mất nick á <laughs> từ đó không chơi nữa anh em ạ vcsb ê ngày xưa mình kiểu bị lừa anh em á kiểu bạn ơi bạn có muốn đánh vcsb không đăng ký vào cái form này nhé ờ xong mày đi trước đần mà tú sao hay á nữa nữa nữa ê cái ông này phải chết á mình không cho ống về á ui gần đủ đam mà từ từ nhá mình phải săn cái ông này cái nãy ông giết mình đúng không phải săn á à, chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu ê ông cho một đập chết luôn cầm mấy búa đập một phát chết luôn mà sao mình hai đồ mình trưởng ông không chết nhở rõ ràng là ông chưa có đồ kháng phép à ông có một một chút gọi là kháng phép nhưng mà mình trưởng ở đấy mà không chết xong rồi ông cầm lên búa ông đập vào cái đầu mình chết luôn mà cái game này bịp thật nếu mà là ngày xưa thì mình phản xạ kịp rồi nhưng mà bây giờ thì nó hơi hơi tù á ngày xưa là mình sẽ kiểu hưu á xong rồi mình búp búp giáp ảo các thứ á, là mình kiểu solo kill lại a à, play ông luôn rồi nhưng mà bây giờ thì có thể là do kiểu nhiều điều kiện á sức trẻ ngày xưa thì mình kiểu có sức trẻ ê dí ông ai amumu này làm gì vậy tuấn anh đây sẽ là cách farm lính đợi đợi lính đến một đống bùm ngoài đập ê end game đi end game đi end game đi anh tú đừng cay nhé anh tú có cay đâu anh tú chơi game chả bao giờ cay hết á anh tú chỉ cay ấy một chút thôi ê mình phải đợi ông si này mình phải trả thù á nhưng mà sao giống ông bắn mình mấy phát chết luôn vậy ê con lulu đi lạc này ê có mắt à bắn ba quả trúng cả ba à ông jc thì kinh vậy ê ông bắn hay ấy chứ không phải là mình né dở đâu mà ra là mình không né ê ông vega này ngay á ui mười tám không bảy à mỗi tội là nợ hơi nhiều nợ một chút thì đẹp hai mươi hai tuổi mà đã nợ ba trăm triệu rồi thì làm ăn được cái gì nữa nợ ít thôi mình à, hai mươi hai tuổi nhưng mà mình cũng chỉ nợ gọi là năm sáu triệu thôi còn ông này nợ đến tận cả ba trăm triệu nợ nhiều là hỏng rồi win cái win cái <laughs> đau mắt à không đau mắt á đập hai từ nhá từ nhá ui con lắc đánh tay đau vậy mọi người ê ông ai mu mù hít chết à à mù mù rồi à ông này gọi là né hộ quả đấy mà ông né được ê pha này này canh tham này canh tham này đấy kiểu ngày xưa mình có một cái canh tham nó khá là hay kiểu tính tham chuẩn đó nhưng bây giờ thì hết rồi anh em ạ Ui. này thì đứng bắn với chúng tôi ơ ông ac này đánh hay anh em ạ thật ông ac đánh hay mình né hay á nhưng mà ông ac này đánh hay hơn mặc dù là mình gọi là tính không pha vừa rồi nếu mà anh em mà để ý á mình sẽ gọi là tính cái thời gian con zinix dùng r ấy thì khi mà con trẻ đẹp trai ghê có lúc không đẹp khi mà con Zinix dùng R thì nó sẽ mất thời gian gọi là mất cái thời gian gọi là nặn chiêu á thì mình giờ vào cái lúc đấy luôn thì con Zinix sẽ không né được. Thuộc kịch bản gì Đấy là mình cái trích nhỏ cho anh em. Lên đồ gì nhỉ? Đồng hồ cát không? Phải đợi chết không? End game đi mọi người. Để em tú điên cơm ấy. Ông dc đá stream rồi là có đâu mọi người, ông dc đánh hay mà. Ông dc là ngày xưa thời trẻ của mình á. Không, thời trẻ của mình là ông Vega. tôi không ấy được rồi không không farm lính mượt mà được rồi cái ông brain này người ta đang dạy viewer cách farm lính giết hết lính win nè tối về nằm mơ thấy ông ấy điên à đây rồi Ui, chết luôn rồi mở thấy nick của gip thì farm chịu rồng rồi. ấy farm rồng ấy farm rồng ấy Pháp đồng quá. Hôm nay on muộn 3P nha em chè muốn bị đánh vào mông không em chè. Ê, con gì đích này phải chết á. Con gì đích này phải chết á. Ơ, cái ông này sao biết mình ở đây nhở? Mắt rồi sao á? Ông này có mắt rồi. Trẻ đánh hay, có lúc không hay ê con dây xì kia tí nữa nó carry hết đấy nhá ê chắc là lần sau mình phải biết biết dây xì á con dây xì này hợp lý hơn cho mình á à đồ khắc chế của dây xì à mày đi tú lên đồ khắc chế của dây xì ấy ấy đấy cho tú ra đấy <laughs> ông này à, năm mươi giây với hồi máu à quên năm mươi giây với được sống lại à. không mười mười một en đi anh tú à ok em ơi <laughs> em đi cái kiểu là anh là người en được vậy anh bảy sáu bốn à ít ra mình còn dương mạng nha bạn không có âm mạng là đỡ rồi tham lính cái tham lính cái tham chim tham chim cái à con dây xì này con dây xì này con dây xì này phải ra phải giết đấy phải giết đấy phải giết con dây xì này được win đó đừng tuấn anh ơi anh cứu em nè chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi tuấn anh mẹ gì xì kinh đấy ủ mình ca mình ờ, cấu máu được một chút nữa đừng leo na chạy đi đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh ấy thôi đánh đánh đánh đánh skill thôi đừng có để nó bắn đi chung nào mọi người vào đây nó bắn bây giờ cẩn thận ui giờ người nơi đâu em hỡi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh nơi đây một mình con kia nó bị trâu quá anh em ạ mình làm hết cỡ ở đấy chỉ ba mươi kiếm hết cỡ ở đấy còng cái đít lên mà chạy anh em ạ còng giả còng còng đít lên mà chạy chạy chạy chạy chạy chạy em trẻ gọi tên anh kiểu em bị ngoại binh top đi em tú không mang thu thập à em tú chưa chưa đủ đủ đủ đủ điểm gọi là ấy á em tú chưa đủ điểm à, à quên chưa đủ cấp để để để mang bảng á thành ra là mang cái bảng hơi tù anh em ạ chứ em tú mà mang cái bảng xịn ấy thì nãy giờ mấy ông này chết hết rồi thật mà mấy ông này đang ăn rồng hay là đang ăn gì đó em tú cướp rồng á em tú à, end game nhanh em tú đi ăn cơm á dỡ người đợi đâu em ơi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh nơi đây một mình phải uống cho quên mật thôi chuyện đời ơi con dây si này hơi bị ghê ấy nhá kiểu nó bị trâu quá đừng ô nè ui từ từ nhá tí chết anh em ạ ê làm con ba loại béo faker nè mình làm một chút faker không uh, hay á ngày xưa kiểu faker hay trách đồng đội á Trách được vậy mình sẽ binh cho faker về còn mình sẽ qua cứu faker faker chết rồi Top 8100 sao cô chè À mình canh ham quá canh ham quá Ok Như nào Sao bắn không mất máu ai vậy Ui, bắn không mất máu dây xì luôn bỏ đi anh em ơi đợi vega phải có vega với con dây xì á không là không đủ đam á thật không con kia không đủ đam thật đó mà thôi bỏ đi bỏ đi không có đủ đam không có đam không có đam không có đam với con dây xì này à chơi urf mà tiết kiệm chiêu thế à mình phải né anh em ạ con dây xì nó điên lắm phải con vega cơ biết được con dây xì à đây rồi đây rồi hai hai hai vega hai vega hai xong rồi thua mấy cái ông này có đợi nhau đi chung đúng không vậy con dây xì kiểu nó có con lulu búp nữa hơi khó chịu anh em ạ thật phải có con vega dồn đam ấy mày ra mới được hoặc là mình thêm một đồ đi mình không có bảng ấy mình mang cái thú tượng à mình mang <tsk> mang cái thú thập đi ở ừ. xuyên phép đi đi anh tú ở ừ, ha xuyên phép cũng được nhở quên mất ừ lỗi lỗi lỗi lỗi tú á lên đồ hơi fail làm con bồ đỏ không làm con bồ bò giảm hưu không ok đây làm con rồng đi làm con rồng đi xuyên thắng phép đúng không xuyên thắng phép đúng không đây đúng không không phải đây đây đây đây ô nè ô nè ô nè ô nè dây xì level 23 giờ mình phải gọi là cc chồng cái dây xì ấy, nó mới chết được anh em ạ không thì nó hơi khó riêng gì đến ngày đấy ê đau đấy từ thôi em ơi à, đây xì chết này đây xì chết này ù hai hai hai hai hai hai hai win rồi win rồi win rồi win rồi thách đấu đánh cờ nhưng uh, không cố chấp đâu à? nhưng không, cho không, đi chạy cai nghiện được không, rồi không, không. ngày xưa mình thách đấu á à quên nhầm ngày xưa mình uh, kim cương năm năm á ok thế thôi chắc là bây giờ mình ọp anh em ạ thì hẹn mọi người vào buổi tối ngày hôm nay nhé tối mai chắc là mình sẽ có một buổi livestream gọi là hơi xa hơi sâu chứ không phải hơi sai nhầm hơi sâu và hơi dài thì à, cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream buổi sáng hôm nay và ủng hộ mình nhé thank you mọi người chúc mọi người ăn cơm ngon miệng nha còn ai mà trên like cho mình xin nó một like nhé thank you anh em nhiều đang một trăm bảy mươi ba like rồi thì mọi người mỗi người cho mình xin thêm một like để lên hai trăm like với chúc mọi người ăn cơm ngon miệng với cả nghỉ trưa nhé bye bye anh em nha mình đi ọp mình đi ăn cơm với anh em đã anh em đang đợi mình nãy giờ rồi bye bye mọi người nha